Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro. Thì ở giao diện là trang chủ của GetResponse, bạn nhấn lên mục ờ, nâng cấp ở góc bên phải trên cùng như mình nha. Hay tiếng Anh chính là upgrade đấy. Rồi lúc này sẽ là một giao diện như thế này. Đầu tiên nhất bạn quan sát này, ở đây sẽ có bốn gói để chúng ta có thể lựa chọn nha. Gói đầu tiên là gói email marketing này với giá nếu mà chúng ta thanh toán một tháng này sẽ là 19 đô nha và cũng như là kích thước danh bạ đây là 1.000 danh bạ này ngoài 1.000 danh bạ bạn có thể chọn là 2.000 rưỡi danh bạ này 25.000 cũng như 10.000 rồi 25.000 50.000 và cùng là 100.000 nha đó kế tiếp gói thứ hai là gói um, marketing automation này đây là gói um, phổ biến nhất nha nếu bạn thanh toán một tháng thì sẽ có giá là 59 đô này và cũng như là kích thước danh bạ đây là 1.000 liên lạc ha ngoài ra bạn có thể chọn 2.000 rưỡi này 25.000 cũng như 10.000 rồi 25.000, 50.000 và 100.000 như ở bên này nhá. Và tiếp theo nữa gói thứ ba là gói e-commerce marketing này. Thì gói này nếu bạn thanh toán một tháng thì sẽ có giá là 119 đô nha. Ok, cuối cùng là gói max này, là gói cao nhất thì ờ, kích thước danh bạ của gói này sẽ là trên 100.000 liên lạc ha. Đó thì mức giá ở đây là tùy chỉnh này. Chúng ta sẽ hành liên hệ ở bên Fed ờ, uh, để nhận báo giá ha. Ok thì đó là khi chúng ta thanh toán một tháng. Nếu bạn thanh toán ờ, một năm này, tức là 12 tháng này thì ở đây bạn quan sát này là bạn sẽ tiết kiệm lên tới 18% ờ, luôn nha cũng như là nếu mà bạn thanh toán 2 năm này tức từ 24 tháng thì bạn cũng sẽ tiết kiệm lên tới là 30% luôn và lúc đó gói đầu tiên ờ, tức là gói email marketing ấy bạn chỉ phải chi trả mỗi tháng là 13,3 đô thôi nha so với nếu bạn thanh toán một tháng này sẽ là 19 đô luôn đó kế tiếp là gói thứ hai là gói marketing automation này. thì bạn chỉ cần thanh toán một tháng là 41,3 đô nếu chúng ta thanh toán 25 còn nếu mà so với một tháng này là chúng ta sẽ thanh toán 59 đô trên một tháng nha tiết kiệm lên tới 30% luôn Ok kế tiếp kéo xuống này thì ở đây sẽ bao gồm tất cả những tính năng cũng như là công dụng của từng gói nha rồi kéo xuống tiếp nữa này sẽ là so sánh các gói này thì ở đây sẽ có so sánh về tiếp thị qua email này cũng như là website builder này kế tiếp là landing page tức là trang đích này hay là phễu chuyển đổi này hội thảo trên website này thông báo đẩy RSS trên web này cũng như là biểu mẫu pop-up này hay là automation tự động hóa này kiếm nữa là công cụ thương mại điện tử này thu đẩy lưu lượng truy cập tức là traffic nha rồi biểu mẫu và hình ảnh này theo dõi báo cáo và đo lường này quản lý nhóm này rồi đây là get response max này tức là gói cao nhất đấy sẽ có 150 tính năng tích hợp luôn cực kỳ nhiều tính năng cũng như công dụng để bạn có thể sử dụng ha ngoài ra đây sẽ có hỗ trợ này hỗ trợ dành riêng này cũng như qua live chat qua email qua điện thoại này rồi hỗ trợ slack ha kéo xuống tiếp này sẽ là các thông tin thêm về GetExport nha nào được 350.000 à, à, doanh nghiệp trên thế giới tin tưởng này rồi cuối cùng là các câu hỏi thường gặp ha Ok thì đối với những bạn mới bắt đầu ấy thì mình à, khuyên chân thành khuyến khích tất cả bạn ấy, là lên sử dụng gói đầu tiên thôi nha là gói email marketing này đó còn tùy bạn có thể chọn thanh toán một tháng hoặc là một năm cũng như hai năm nha tất nhiên là khi chúng ta thanh toán càng lâu thì chúng ta sẽ càng được tiết kiệm như ở đây bạn có thể quan sát và cũng như là vừa nãy mình đã chia sẻ rồi Ok để nâng cấp tài khoản GetResponse của bạn ấy thì bạn sẽ hành chọn gói phù hợp cũng như là kích thước danh bạ phù hợp này đó rồi lên mình chọn 1000 ha kế tiếp thì bạn sẽ nhấn vào chọn gói đăng ký của gói mà bạn muốn đăng ký này rồi lúc này sẽ là một giao diện là thanh toán như thế này ở đây sẽ có chi tiết tài khoản của bạn này cũng như là chi tiết lập hóa đơn của bạn kế tiếp là thông tin thanh toán nha đối với ờ, GetResponse thì bạn có thể thanh toán qua thẻ tín dụng này hoặc là thanh toán qua PayPal nha dù đây mình thanh toán qua thẻ tín dụng này thì bạn sẽ hành điền số thẻ ở mặt trước của thẻ nha bạn lưu ý nhá đây là số thẻ chứ không phải số tài khoản ha kế tiếp bạn sẽ nhập thời hạn của thẻ này gồm tháng cũng như năm hết hạn này sau đó mục ờ, CVV thì bạn sẽ hành nhập ba số cuối ở mặt sau của thẻ nha rồi kế tiếp ở mục ờ, tên trên thẻ này thì bạn sẽ nhập vào ờ, họ tên chủ thẻ nhớ viết in hoa không dấu và trùng với tên trên thẻ ở mặt trước của thẻ nha rồi sau đó kéo xuống này thì sẽ là thông tin gói bạn nâng cấp này sẽ có kích thước danh bạ này như ở đây là mình đăng ký gói 1.000 ờ, liên lạc này sau đó là thời gian bạn đăng ký gói trả phí nhá thì ở đây mình đăng ký là 2 năm này và mình tiết kiệm lên tới 30% tương đương với 136,8 đô này giá gốc là 456 đô nha và cuối cùng là tổng đơn hàng tức là số tiền bạn cần thanh toán này ở đây là 319,2 đô này Ok sau điền các thông tin xong rồi thì bạn nhấn vào nâng cấp tài khoản để tiến hành thanh toán nha